Rồi xin chào toàn thể anh em ba miền Bắc Trung Nam nha Hôm nay anh em đã đến với lọc Phát Tài Thì mình sẽ giới thiệu anh em về bộ môn bầu cua Bộ môn bầu cua tỷ lệ nha anh em Đó mình cũng nói luôn Những anh em ngày xưa chơi rồi thì chắc cũng biết rồi Còn những anh em mới bây giờ thì mình sẽ giới thiệu thêm Về nó Đây Bộ môn tỷ lệ bầu cua đây á, là nó như thế nào thì Mình cũng nói thẳng luôn Đó hộp giấy, hộp xốp, hộp chợ, hộp gì mình làm được nha anh em Đây là tất cả là bộ hộp chợ Đây hộp đây á, là đang là hộp giấy nè anh em Còn bên đây là hộp xốp nha anh em đó hai phân rưỡi hai ly hai hai phân bảy mình làm được nói chung là anh em cứ điện cho mình là mình làm thôi đó cái tỷ cái tỷ lệ của nó là nó như thế nào là nó sẽ là 73 đó là nó sẽ về ba cái mặt đây mình có ghi trên đây gà bầu và tôm nha anh em gà bầu và tôm đó là nó sẽ về 7 còn ba cái mặt còn lại nó sẽ về 3 nhưng mà nó xoay đều chứ nó không bị chết mặt nha anh em anh em cứ yên tâm về cái điều đó khách người ta không biết hay những tay con người ta không biết đó nó vẫn cứ xoay đều xoay đều anh em cứ nhớ này gà bầu và tôm đó nó sẽ xoay đều cho nó không bao giờ bị chết mặt đó lưu ý những anh em nào mà có những anh em khác á, thì cứ đưa vô cái tay trong mình đá ra thêm một tay trong nữa đó mình chơi mình cứ đá mặt này mặt kia thì anh em không, bao giờ bị chết cái tiền vốn được đó những anh em nào biết chơi nha đó cho nó dễ còn những anh em nào chưa biết thì cứ nói mình mình chỉ cho club chơi đó kiếm tiền này cũng nó cũng dễ thôi rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ làm cho anh em xem vài cây để cho anh em thấy là nó cái bộ hộp nó như thế nào đó đây là mình quay thật chứ không có bị chết mặt nha anh em đó mình quay thật để cho anh em xem là nó như thế nào rồi mình sẽ đánh với anh em cỡ tầm cỡ 90 cây gì đó cho nó anh em, anh em thấy được là nó cái tỷ lệ nó đi đâu đó, và cái cách chơi nó như thế nào thì mình chỉ trực tiếp luôn đó xong cái video này anh em cứ điện cho mình mình sẽ chỉ cho anh em chơi và kiếm tiền bằng cái bộ môn mà gọi là xanh chính này này nè đó không ai biết được mình dùng cái gì và trong cái hộp này nó cũng chẳng có một cái gì hết anh em bao xé hộp bao thoải mái nha em chơi thoải mái ok rồi bây giờ bắt đầu là cây đầu tiên nha em rồi cái này á anh em cứ gà bầu và tôm anh em cứ nhớ ba con đó cho mình gà bầu tôm thì mình chắc mình chuyển qua con tôm đầu tiên cho nó vui đi ha rồi mình dỡ ra một tôm này anh em thấy không đầy đủ đúng không đây tiếp tục cây thứ hai nha anh em đó cây nãy mình đặt con tôm rồi bây giờ con cây này mình sẽ chuyển về con gà chuyển về con gà nha anh em đó đó là theo mình thôi còn em đánh thoải mái có gà có tôm anh em thấy không có gà có tôm đó rồi cây thứ ba này nè rồi cây này mình chuyển ngược về con tôm còn anh em nào thích đánh con gà cũng được hay con bầu gì cũng được đó cứ ba con này anh em cứ đánh cho mình đó ok còn có sẽ có những cái trường hợp là nó sẽ không có ra tại vì hồ nó chạy đều nha anh em anh em ghi nhớ kỹ cho mình nó chạy đều cũng tùy vào cái tay thở lắc nữa đó anh em có người lắc thì càng tốt nha mình nói trước có người lắc thì càng tốt anh em ha đó có tôm có tôm nha anh em đó ok cây thứ tư này nè rồi cái này mình sẽ đánh về con gà nha anh em đó mình sẽ đặt về con gà đánh nhẹ thôi đánh vuông vuông thôi còn em có tay trong á cứ để ở ngoài đá siết qua siết lại cho thoải mái đó tự anh em cái này là tự anh em nha mà chứ mình không nói được rồi cái này là ba tôm nha anh em đó anh em thấy không hộp vẫn đi đều nha anh em rồi tiếp tục cái thứ năm rồi ba tôm thường thường á, là khách đồ người ta sẽ chốt lại một con cuối cùng là con tôm tại vì nó vừa ra xong hộp không bao giờ nó chạy được hết thì theo anh em anh em à, là anh em đánh cái gì bạn đánh con tôm đúng không theo còn như mình đó thì mình sẽ đánh về con gà hay con bầu gì cũng được đó, đó là mình đó nhanh còn mấy anh em khác thì mình không biết đó vẫn còn tôm đó đều không vẫn còn một con là lục có đúng nha anh em đó lục ngoài nó còn đúng rồi bắt đầu cái thứ sáu này đây cái này mình sẽ đánh về con gà đi đó, lâu lâu mình kéo bầu cũng được đó, đây là thoải mái anh em cái tâm lý mình cứ chơi cho thoải mái nha rồi con gà hai gà anh em hai gà đó đủ tiền đúng không hai gối một chỏ đủ tiền đó ok tiếp theo rồi cái này mình chắc là mình sẽ đánh về con bầu đi đó đánh về con bầu đi đó đánh vui thôi mà không có gì đâu đánh thoải mái cái đánh nhẹ nhàng đánh vui đánh bầu có bầu nha anh em đây đó rồi nãy giờ là cây nào cũng ok đúng không anh em tiếp theo cây cuối cùng cây này là mình cũng chơi cho nó vui vẻ nha anh em đó để cho anh em xem là cái quy luật cái bộ nó như thế nào rồi cây này á là mình sẽ đặt về con tôm nha anh em đó mình sẽ đánh về con tôm còn anh em có tay trong thì để cho người ta ké con khác người ta siết khách khác đó cứ siết qua siết lại cho vậy đó bao nhiêu anh em mình cứ đá qua đá lại cho thoải mái cái này mình sẽ về con tôm đây dạ, không có tôm là xanh chín ok cái cuối cùng là chặt đó anh em xanh chín hột chạy đều nha anh em đó, gà bầu tôm anh em thấy không chạy rất là đều gọi là tỷ tỷ lệ 73 nha anh em còn theo anh em là muốn làm 64 mình sẽ làm 64 hoặc là 55 45 đó còn có nhiều chỗ nó còn làm tới 53 77 anh em đó 53 77 là rồi ngoài ra ở nhà mình á, thì còn làm thêm tất cả các thể loại nha nè từ tài xỉu cái đây là hộp nghệ hoa này nè đó đây là bộ nghệ hoa này nè đây là bộ nghệ hoa đây đó tài xỉu sóc đĩa bài lá hoặc là game nha anh em đó game đó game á, anh em muốn chơi như game bầu cua game uh, uh, tài xỉu cứ trực tiếp điện cho mình trên CH Play nha anh em đó trên CH Play nhớ khi mà anh em xem xong cái video này á thì cho xin cho mình xin một cái ý kiến ở trong bình luận đó là cái video này nó như thế nào rồi anh em xem xong nhớ cho mình xin một like subscribe kênh hộ mình nhớ liên lạc mình theo hai số điện thoại ở trên 0981 521 779 0966 521 779 rồi xin chào toàn thể tất cả anh em